Hôm nay cũng muốn tặng tới tất cả các à, mẹ, các cô, các chị và các em trong ngày à, Quốc tế Phụ nữ Y, ngày à, Phụ nữ Việt Nam. À, ca khúc được mang tên à, Hoa cài mái tóc ạ. mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình lệ phượng nhòa đôi mắt long lanh nghe tim con vẫn còn mẹ việt nam mắt người sáng quắc nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình để mừng nhòa đôi mắt long lanh nghe tim con vẫn còn ngày xanh một mình hoa. người ta yêu ta yêu mình tình đừng phai xin em đừng qua vùng có hoang xin em đừng đến những nơi chim xanh ngoan ca vì tình nào không vào đam mê anh xin em giữ trọn lời thề tình mình nghèo